Giang xin chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình à, Thời gian vừa qua thì à, quý vị và tất cả các bạn cũng đã được theo dõi một cái trường hợp Đó là chị Vàng Thị Máy thuộc thôn Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái Và Giang cũng đã kêu gọi giúp chị là chỉ chữa cái căn bệnh là suy thận cấp Nhưng không may thì à, chị à, đã mất rồi Và Giang với anh Sơn thì cũng đã lên để chia buồn cùng gia đình Và quý vị và tất cả các bạn cũng đã được theo dõi thì trong thời gian mà Giang kêu gọi giúp uh, chị thì uh, Giang có nhận được sự hỗ trợ đầu tiên là của chị bên North Carolina là 100 đô hai là của chị Hương ở bên Mỹ là 100 đô à, ba là của cô Kiều Thu ở bên New Zealand là 2 triệu đồng và bốn là của chị Mai Ngọc ở bên Đức là 10 triệu đồng à, 5 là của một chị giấu tên ở bên Na Uy là 5 triệu đồng sau khi mà gia đình ấy, thì à, chồng ký quyết định về đưa chị về nhà thì à, chỉ còn dư lại là 6 triệu đồng sau khi mà thanh toán viện phí và trực tiếp thì anh Sơn cũng đã à, ra tận bệnh viện Bạch Mai và đưa hai vợ chồng về trong quá trình à, đưa hai vợ chồng về thì khoảng sau đó một ngày thì thấy gia đình nhắn tin cho anh Sơn thì là chị đã yếu rồi và sau khi mà đưa chị vào trong đó thì Giang với anh Sơn là không liên lạc được thì sau đó hai anh em rất là lo lắng nên là đã quyết định là anh em lên nhà chị để xem tình hình như thế nào thì không may thì à, được biết tin là chị đã mất và qua đây thì Giang cũng muốn chia sẻ tới à, quý vị cũng như tất cả các bạn là hiểu về tình hình của chị bệnh tình như thế nào ấy. thì trước tiên thì à, Giang cũng muốn là thay mặt gia đình chị xin chân thành à, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn luôn theo dõi và đồng hành với Giang cũng như là quý vị khán giả thì theo như mà Giang với anh Sơn lên đó để tìm hiểu sau khi mà chôn cất xong ấy à, gia đình chị thì có được gia đình chị và trực tiếp người chồng chị chia sẻ và cũng như là bà con à, chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của anh chị thì là chị ấy bị suy thận cấp là rất là lâu rồi quý vị ạ à, cũng cách đây một hai năm ấy, thì thấy mọi người nói là chị cũng đưa đi à, đi Hà Giang À, được anh đưa đi Hà Giang này đi Tuyên Quang này đi Hà Nội để chữa trị xem thăm khám mà cái à, thuốc nam ấy như quý vị mà đã comment ở phía dưới nhưng thực tế là tình hình bệnh của chị là không khá hơn được chút nào và sau đó thì à, anh chị lại đưa chị máy về gia đình anh chị lại đưa chị máy về và tiếp tục là xuống Hà Nội sau đó thì vợ chồng anh chị là cũng có cái duyên là xem được kênh của Giang khi mà biết Giang làm cái chương trình là thiện nguyện đi giúp những hoàn cảnh khó khăn thì à, vợ chồng của chị máy là có nhờ giang xem là kêu gọi có những nhà hảo tâm nào mà muốn giúp đỡ gia đình chị thì Giang có đưa lên kênh và có nhận được một số ủng hộ của quý vị cũng như là tất cả mọi người nhưng mà do là cái lúc mà chị, chị ở dưới Hà Nội thì gia đình cũng bán trâu bán bò rồi là cũng chạy vậy rất là nhiều ấy nhưng mà trong cái thời gian chữa trị dưới đó thì anh chồng là cứ nghĩ là chị máy là đã khỏi hẳn rồi mọi người cũng vậy nên là cũng mong muốn là đưa chị về vì cái điều kiện là là kinh tế nó không có đấy, để mà chữa trị cái cái viện phí ấy, rất là đắt nên là sau khi mà đưa chị về thì à, Giang lại tiếp tục à, là nhận được cái tin là anh mà không chữa cho chị nữa thì sau cái video đó thì Giang nhận thêm được một của cô Nhàn Vũ ở Hạ Long là muốn gửi cho gia đình tiếp để điều trị là 4 triệu đồng thì à, thấy bảo gia đình về rồi thì cô Nhàn Vũ bảo là không gửi cho gia đình nữa mà để đó đi ủng hộ gia đình hoàn cảnh khác thì thật sự là cái nỗi đau này thì à, mất mát của gia đình thì bản thân là Giang cảm thấy là cũng cũng rất là buồn nhưng mà không biết làm thế nào để có thể là giúp được gia đình ấy thì thật sự là qua đây thì Giang cũng chỉ muốn chia sẻ với quý vị và tất cả các bạn biết về cái hoàn cảnh của anh chị bây giờ thì người cũng đã mất rồi và mình cũng không lấy lại được và số tiền mà gia đình thừa mang về thì chỉ còn 6 triệu thì cũng lo mai táng cho chị và tất cả anh em bạn bè người thân cũng đã đến chia buồn cùng với gia đình chị thì mong rằng cái linh hồn của chị ở nơi suối vàng sẽ được siêu thoát và về nơi an nghỉ cuối cùng và qua đây thì Giang cũng chỉ muốn chia sẻ với à, quý vị và tất cả các bạn à, một số cái à, việc mà chị máy bị mất và cái bệnh tình của chị ấy thì có lẽ là không thể chữa được nữa và có thể khả năng là mất khá là nhiều tiền nếu mà để lọc máu rồi thường xuyên này mất một năm có thể tiến tốn cái tiền tỷ nên là chồng của chị máy và mọi người cũng rất là hiểu nên là khi mà giang lên trên đó thì bản thân Giang là trực tiếp với anh Sơn đường đi khá là xa luôn mọi người để vào được cái bản đó thì phải mất đến 3-4 tiếng đồng hồ cơ đi con đường nó rất là trơn trượt đa số là đi đường đất mà hôm đó vào thì hai anh em đã còn gặp trời mưa nữa và mình cũng bị ngã anh Sơn thì cũng bị ngã nhưng là mong ờ, may mắn là hai anh em không bị sao cả à, có lẽ là mình chia sẻ với ờ, quý vị và tất cả các bạn cũng như là thông thống kê lại cái cái mà số tiền của tất cả các à, nhà hảo tâm đã dành cho gia đình nhà chị máy thì chỉ còn dư lại có 6 triệu và còn có 4 triệu là của cô nhàn thì là mình sẽ mang đi ủng hộ gia đình khác thì à, với lại là có một trường hợp nữa là của ba cháu mồ côi bên tuyên quang của một chị ở bên anh mình cũng chưa thời gian để mà đi giúp à, gửi trao cái món quà đó tại vì thời gian này đang dịch covid khó rất là đi lại và cũng có một món quà của một cô ly gì đó ở, ở bên Mỹ gửi cho các cháu một cô là một triệu đồng nhưng mà Giang cũng chưa có thời gian để mà đi tìm hiểu những cái hoàn cảnh của cháu một cô để gửi một số quà của các cô ấy thì à, trong thời gian tới thì Giang sẽ cố gắng làm thế nào để thu xếp thời gian để đi gửi những món quà của các cô mà Giang còn cầm ở đây thì hôm nay thì Giang hôm nay để lên đây để chia sẻ với quý vị cũng như là tất cả các bạn biết về hoàn cảnh của chị máy và à, tài chính thì Giang đã công khai và cũng đã nói rõ rồi với toàn thể quý vị cũng như là tất cả các bạn biết thì gia đình chỉ còn thừa 6 triệu và mang về cùng sau khi mà ra viện này thì à, qua đây Giang cũng à, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới những nhà hảo tâm à, và tất cả quý vị như là các bạn đã luôn luôn theo dõi và quan tâm ủng hộ những gia đình khó khăn những hoàn cảnh à, khó khăn ở trên cái vùng cao quê hương à, Giang sinh sống này À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn ở những video tiếp sau nhé